Mỹ phẩm làm đẹp 365.com xin chào mọi người Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng cái bộ uh, màu bộ kem đặc trị thâm mụn Gian He Thái Lan màu xanh lá cây lọ màu vàng thì bộ này sử dụng như thế nào bộ này là chuyên dành cho những bạn mà da bị thâm uh, bị bị thâm mụn này nói chung là bị thâm sẹo này và bị có thể là nó vừa có thể chữa được cả nám tàn nhang nữa thì tất cả những cái dòng kem của Yanhe đều có tác dụng là dưỡng trắng làm đẹp da thì trong đấy nó có bốn bộ thì như mình đã giới thiệu ở những video khác ấy, đấy là nó có bốn bộ thì trong đấy cái bộ màu xanh lá này là bộ chuyên về thâm và có cả chị ừ, nám đấy nhé chuyên về thâm mụn còn cái bộ màu đỏ là bộ chuyên về đặc trị nám bộ này nó cũng có tác dụng trị nám tàn nhang nữa nhưng mà nó chuyên về trị thâm thì một bộ này nó sẽ gồm có 5 món nó cũng giống như cái bộ màu xanh dương ấy nó có 5 món như thế này à, một là xà bông đây đây là xà bông đấy và một là serum nha đam và ba lọ kem trong đấy một lọ dưỡng ban ngày và hai lọ đặc trị ban đêm đặc trị thâm nám ban đêm thì đầu tiên là các bạn sẽ dùng xà bông rửa mặt đúng không uh, sáng ra thì các, uh, buổi sáng thì các bạn dùng xà bông rửa mặt này thế sau đấy là sẽ bôi kem ban ngày kem ban ngày thì lại sẽ là sẽ là kem màu trắng này nhé đấy thì các bạn sẽ bôi kem ban ngày này bôi một lớp mỏng thôi thì khi mà các bạn rửa mặt xong các bạn dùng khăn ẩm để thấm ra mặt ừ, và khi mặt nó vẫn còn ẩm nhưng nó không còn nước tức là dùng khăn ẩm để thấm rồi thì da nó vẫn có độ ẩm nhất định thì lúc đấy bạn sẽ bôi kem ban ngày bôi một lớp mỏng lên thì kem ban ngày này nó có bên trên nắp lọ là nó có là chỉ số chống nắng là SPF 50 thì cái khả năng chống nắng của nó lên 8 tiếng đồng hồ tuy nhiên thì các bạn chỉ bôi sáng các bạn thức dậy các bạn bôi thì đến trưa các bạn rửa mặt và chiều các bạn để mặt nghỉ ngơi thư giãn không cần bôi gì cả đó mặc dù nó có khả năng chống nắng đến 8 tiếng đồng hồ nhé nhưng mà các bạn không nên để kem trên mặt ban ngày không nên để suốt 8 tiếng đồng hồ vì ban ngày thì mình hay ra ngoài đường này rồi bụi bẩn ô nhiễm các thứ này kia thì để trên mặt quá lâu thì thì nó sẽ gây bít bị bí lỗ chân lông da mình hoạt động nhiều thì mồ hôi nó ra nhiều thì thì để lâu kem ở trên mặt lâu quá nó sẽ không tốt cho da nên là các bạn chỉ bôi khoảng tầm 8 4 tiếng thôi là các bạn rửa mặt đi và chiều các bạn nếu không ra nắng thì các bạn không cần bôi còn nếu mà ra nắng các bạn bôi cũng được nhưng mà ý là một ngày ban ngày á trong một ngày vào ban ngày các bạn nên để da nghỉ ngơi thư giãn ít nhất là 2 tiếng không bôi gì cả nhé để cho da thư giãn bất kỳ dùng loại kem nào cũng thế thì kem này cũng thế bôi ban ngày xong thì đến trưa thì các bạn rửa mặt chiều các bạn có nếu mà đi ra ngoài các bạn có thể bôi hoặc không thì các bạn để thư giãn luôn không cần bôi gì cả đến tối à không cần bôi gì nhưng các bạn có thể chấm cái serum nha đam này lên những vết thâm cho nó đẩy nhanh trị thâm nhé à, và à, đến tối thì các bạn sẽ tiếp tục rửa mặt bằng xà bông à nếu mà bạn nào mà da dầu ấy da dầu nhờn hay da hỗn hợp thì các bạn Ờ, sẽ dùng cái sữa rửa mặt này à, dùng cái xà bông rửa mặt này vào sáng trưa và tối còn bạn nào da khô thì chỉ cần dùng buổi sáng và buổi tối thôi buổi trưa thì rửa bằng nước sạch là ok đấy bởi vì cái cái xà bông này nó kiềm dầu tốt nên là nếu mà bạn nào da khô mà sử dụng nhiều thì sẽ có cảm giác căng mặt đó à, đến buổi tối thì các bạn sẽ bôi kem đặc trị buổi tối kem đặc trị của cái loại này nó sẽ có hai loại đấy đây là một là buổi tối thì sau khi các bạn rửa mặt xong này trước khi đi ngủ các bạn rửa mặt bằng xà bông đúng không đấy sau đấy là cũng dùng khăn ẩm để uh, thấm khô mặt đấy sau đấy khi mặt còn ẩm thì các bạn sẽ bôi cái kem này lên này cái kem trong trong màu trong trắng trong này lên bôi một lớp mỏng thôi đấy bôi đều cho nó thấm đều lên mặt khi mà khoảng vài phút là nó đã thấm đều lên mặt rồi thì các bạn sẽ bôi đến đấy sau sau đấy thì các bạn sẽ bôi đến cái kem xanh này đè lên cái kem này luôn cái cái lớp này luôn cái lớp gel trong đấy luôn à, kem trong đấy đấy chứ, chứ không phải rửa đi mà bôi đè cái này lên cái này sẽ là cái lớp kem bên ngoài cùng đấy cái này sẽ là có tác dụng đặc trị nhá đấy thì uh, sau đấy thì các bạn có thể chấm thêm cái serum nha đam lên những nốt thâm mụn đấy những nốt thâm đấy trên da thì các bạn chấm cái này vào để cho nó đẩy nhanh cái quá trình trị thâm mụn nhé đó thì cái kem thì cái cái bộ này nó cũng là nó vừa là loại là một loại mỹ phẩm và cũng là một loại thuốc chính vì thế mà mình cũng lưu ý các bạn giống như là lưu ý cho cái bộ uh, kem trị mụn uh, dưỡng trắng da màu xanh dương ấy mình cũng lưu ý với các bạn là khi dùng bộ này thì không nên dùng kèm với các loại mỹ phẩm khác đấy bởi vì nó đã có chọn bộ cho các bạn dưỡng cả ban ngày cả ban đêm và có cả xà bông rửa mặt rồi nên là trong quá trình sử dụng bộ này để cho nó hiệu quả theo dõi được hiệu quả chính xác nhất thì các bạn không nên sử dụng kèm với các loại mỹ phẩm khác để tránh là nếu mà nhỡ may các loại mỹ phẩm khác nó không hợp chẳng hạn thì là nó sẽ có thể gây kích ứng da đúng không đấy thì mình rất khó có thể theo dõi được cái hiệu quả của nó và để biết chính xác hiệu quả của nó nó có hiệu quả hay không thì các bạn nên chỉ chuyên dùng khi dùng bộ này chỉ nên chuyên dùng nó thôi nhé chuyên dùng một cái thôi thì sau đấy thì khi mà nó hết thâm hết mụn da đẹp rồi á thì các bạn sẽ uh, dùng tiếp cái bộ này để dưỡng cũng được hoặc là chuyển qua bộ màu trắng để dưỡng da hoặc dùng cái loại hoặc là dừng dùng nhan he để dùng các loại kem dưỡng da khác cũng ok đấy bởi vì kem này nó không gây phụ thuộc ờ, thuốc ở trên, ờ, trên da mặt à, nó là sản phẩm của viện da liễu nên là khá an toàn thế nên là các bạn hoàn toàn có thể yên